xin chào cả nhà nha này là na nè ngày hôm nay thì bây giờ đang là buổi trưa giữa mùa thu đông thời tiết ở chỗ mọi người như thế nào thời tiết chỗ na rất là đẹp nha mọi người nhìn xem à, từ sáng đến giờ cũng có mưa nắc đác đó nhưng mà về nhìn chung thì ờ, thời tiết rất là mát và nếu có mưa thì càng mát hơn đặc biệt là mấy hôm nay nhà Na đang có cái công cuộc từ hôm kia đến hôm nay là được hai ngày công rồi đấy mọi người có công cuộc là thay đổi cảnh quan ngôi nhà nên hôm nay Na muốn dẫn mọi người đi thăm ngôi nhà và cùng theo chân Na sau mỗi tuần để xem là ngôi nhà thay đổi như thế nào và trong quá trình đấy thì Na sẽ chia sẻ với mọi người là cái việc mà mình ờ, quyết định là mình ờ, về quê mình về vườn hoặc là mình về rừng tùy theo cách gọi của mọi người thì mình cần phải chuẩn bị những gì nhá ok theo chân Na nào đi từ bên ngoài nhá um, cái cổng này na rất là thích không chỉ vì là nó có thiết kế như thế nào vì thiết kế không phải là cái mà na quan tâm lắm nhưng mọi người nhìn xem ở xung quanh đây được ờ, mẹ na rất là triển chu trong từng từng chút từng chút một nhưng không phải là cây hoa hay cây cảnh gì cả mà đó là đó là rau ấy mọi người bởi vì nhà na thì toàn là những con nghiện nghiện gọi là mẹ gọi là con con sâu rau ấy mọi người nè cái rau này mẹ mới trồng được một tháng rưỡi thôi nhưng mà ăn thỏa thích luôn đó mọi người Còn ở đây mọi người nhìn gần lại nha Ồ, nhìn thích lắm mọi người à, Mẹ Na thì có bảo với Na là vì sao mà từ khi đến đây không bao giờ thấy Na kêu đói Mọi người biết có vì sao không? Bởi vì chỉ cần đi quanh xung quanh khu vườn của mẹ thôi Ăn vài cọng rau Hít hà khí trời là cũng đã đủ no rồi đó mọi người Ngon lắm ừ. Ừ. Rau phải ăn sống rất là ngon và ngọt nhưng mà nam mới biết ăn sống cái này do là có mẹ hàng xóm chỉ cho nên nam mới biết à, cách ăn sống cái này đó mọi người ừ, rất là ngon rồi theo cho nam nha mọi người ơi đây là cây cà te nha cây này là cây gỗ lâu năm à, tí nữa na sẽ giới thiệu cho mọi người à, vì sao mà na hay gọi là vườn rừng thực ra nó không có gì gọi là ừ, đặc biệt hay là hay là nó à, vất vả để xây dựng một cái thứ gọi là vườn rừng cả mà chỉ đơn giản là cái cách mình ờ, phối kết hợp các loại cây trong ờ, cái khu vườn của mình cũng như là cách mình chăm sóc như thế nào để các cây đó được tự vận động bổ trợ cho nhau thay vì việc là con người của mình tham gia quá nhiều vào quá trình cây cối phát triển rồi là uh, việc cộng sinh với đất hay cộng sinh giữa các cây với nhau mà mình phối hợp các loại cây phù hợp để cho cây cối là những người bạn của nhau tốt nhất và hỗ trợ cho cái việc phát triển đất tốt nhất mọi người ạ thì đây là cây cà tê đang nghĩ là trong vòng 2 năm tới chắc là nó sẽ phát triển lên rất là cao và rất là tốt bởi vì nó là một loại cây lâu năm mà rồi theo chân nha còn ở bên này cái đen mọi người ơi, nhìn xem ai biết cây này là cây gì không thực chất là khi mà na quạt ở ngoài bắc ấy và kể cả khi mà có vào trong nam nữa thì ờ, đây là một cái loại ờ, gia vị mà na rất là thích nhưng mà khi mà vào đây là lần đầu tiên na được nhìn thấy cây này đó mọi người nhìn cái quả của nó hay không mọi người nhìn gần vào nhá cái quả này thì không dành cho những người ờ, mà không thích những cái ờ, cái tim có gọi là la biết là có một số người rất là sợ nhìn thấy những cái hình tròn tròn như này trong đấy có cả bé trai nhà na những cái hình này thì ờ, có thể là nhìn giống cả cái trứng sâu đúng không mọi người nhưng mà đây là tiêu á mọi người ở Tây Nguyên nơi mà Na đang sống Đắk Lắk này thì ờ, nhiều năm về trước thì tiêu và cà phê là cái hai cái loại quả rất là thịnh hành bởi vì giá của nó rất là đắt nhưng bây giờ không được như vậy nữa đó thì đây là một cây mà Na nghĩ là uh, mẹ và canh quyết định giữ lại cái này rất là đẹp bởi vì nó sẽ tạo lên cái ờ, gọi là cái điểm nhấn khi đầu vào mới bước vào cái ngôi nhà còn theo Na sang bên này nhá đây mọi người ơi phía bên tay trái này là cây bơ nè trời cây bơ to quá trời luôn <gasps> cây bơ này mà ra quả thì không biết là có được chả đang nghĩ là chắc phải tính bằng tạ đấy bởi vì nó rất là to và mọi người nhìn không cái tán của nó cũng rất là rộng và hoàn toàn như ở đây thì nhà na không có dùng uh, phân bón vô cơ đâu cả nhà mà hoàn toàn là để gốc cây ờ, cối được tự phát triển bằng việc nào mọi người nhìn xung quanh không cây cối rất là rậm rạp nếu mà chỉ nhìn nhìn sang nhà hàng xóm thôi mọi người thường xuyên sạc cỏ làm cỏ rất là sạch sẽ đó mọi người hello còn nhà na thì hầu như là mình phải trồng thêm cỏ Măng sợ uh, really so see mommy making the video so you can if you want to be so out here you need to to uh, uh, join me in doing things by smiling okay mọi người có nhìn thấy ở, ở xung quanh cái cây này rất là nhiều loại cỏ và đây để na bước vào là chỉ mọi người nha lá không có giỏi về cây cối đâu và cũng thường là nghe trước lại khuyên sau ấy. đây là cây đậu xăng nha mọi người đó à, chuối chuối trồng rất là nhiều cái này sẽ làm tăng cái sinh khối của đất và giúp cho đất của mình nó tốt hơn cộng với cả là giữ à, giữ đất cũng là một loại cây có tán vừa phải để phân loại các loại tán nữa trong khu vườn thì mọi người sẽ nhìn thấy các loại cây có các cái độ tán từ cao đến thấp khác nhau đồng thời là các loại cây khác nhau để cung cấp để tự tự cái rễ cây khi mà cắm xuống đất thì nó sẽ cung cấp các cái dưỡng chất khác nhau đó mọi người mọi người có thể gõ lên là uh, gì nhỉ hệ sinh thái vườn rừng hệ sinh thái tự nhiên đang thấy kể cả ở nước ngoài ở Việt Nam đang có rất nhiều người đang theo đuổi cái phương pháp này để có thể đưa môi trường cũng như là đưa cái nguồn thực phẩm chúng ta ăn trở về tốt như ngày xưa đó mọi người ngày xưa ấy nếu mà cái việc mà dinh dưỡng trong thực vật chúng ta ăn được khoảng độ 4 đến 10 lần thì đang nghĩ bây giờ chỉ được khoảng độ <laughs> một lần thôi mọi người tức là giảm từ 4 đến 10 lần đây còn à, à, phía bên này nhá mọi người uhm, trời ơi đi vòng quanh vườn của mẹ thích lắm luôn chỗ này là cây dưa chuột đấy mẹ người ở ngày bé nhà Na cũng thường dưa chuột thì uh, bây giờ mới được có lại cái cảm giác đấy ăn dưa chuột tại cây Na đã làm một cái video ăn dưa chuột tại cây ở đấy mọi người còn ở góc này nữa này là tiếp tục có rất là nhiều những cái cây đặc... đây là đậu cô ve á mọi người còn ở trong này Suga ơi ok you go here, then mommy go over there, okay? à, mọi người ơi hôm nay ra đã chọn một giờ ngủ trưa rồi nhưng mà các bạn nhỏ không chịu ngủ <laughs> cảm ơn mọi người thông cảm nha thôi thế mình đi sang bên này vậy suka wait for mommy hiểu ok nè mọi người ơi à, ờ, Na không vào được nhưng mà từ đây chắc mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều đậu Ở bên này đậu cô ve còn bên kia là có đậu đũa nữa đó mọi người Đó, còn rất nhiều những loại cây nấy gỗ khác nhau Đu đủ cũng trồng rất là nhiều, chuối rất là nhiều Và có một, à tình thoảng có một cái cụm hoa thiên điểu này thì là dâm tạm thôi đó mọi người còn ờ, ở góc đằng xa kia thì mọi người có thể nhìn thấy là rất nhiều cây cỏ xả mọi người thích nó là điểm gì đối với na ấy, là cái hoa của nó kiểu lên cực kỳ là đẹp luôn nếu mà có gió thổi nữa đây mọi người trời ơi cái âm thanh nghe nó rất là hay giống như một số bạn thường là rất là thích âm thanh gió nên là mình mua sáo trúc về để mình có được cái sự thư giãn hoặc là tận hưởng cái âm thanh của gió đấy thì đang nghĩ là trồng cái cây này sẽ là một cái chuông gió rất là tự nhiên gió thổi nghe hay lắm mọi người và cái cây nó đung đưa đung đưa nó rất là đẹp luôn giống như là một cái đèn trời trang trí vậy ấy mọi người rồi ở đây nè mọi người <laughs> mọi người để ý đây là những cái ờ, khóm rau trồng có thể tương lai mình cũng sẽ quy hoạch lại nếu mà mọi người ai đó ở đây có một cái ý tưởng nào đấy mà quy hoạch cái không gian này ờ, tốt hơn thì chỉ cho Na nha hiện tại nhà đa đang trồng rau ở những cái ô mà có gạch bao quanh này đó mọi người còn cái việc mà phủ rơm lên trên là giúp cho giữ đất được ẩm cũng như đồng thời ngoài giữ đất được ẩm giống như ở nước ngoài mọi người cũng hay phủ rơm à, chấu hoặc là cái gỗ bột mọi người nghiền ra mọi người phủ á thì ngoài ra thì cái này là khi mà mình muốn nhấc lên cũng rất là dễ này nhưng mà cái quan trọng nữa là kể cả rơm và cái cây có gai ở đây là để để làm gì mọi người biết không <laughs> để chống gà đấy mọi người bởi vì gà nhà hàng xóm rất hay sang đây để giải giải đất nhưng không phải là giải đất ăn rau mà giải đất tìm sun tìm run cả nhà nếu mà cái đất nào tốt thì đảm bảo sẽ có rất nhiều run đấy là lý do vì sao mà ở đây rất nhiều đất nhưng mà cứ đất nhà na là gà rất thích sang luôn ạ đây nha mình đi tiếp nha mọi người ơi phía tay góc na chỉ ở đây nè đây là cây roi ở ngoài bắc một cái mận ở trong này ừ. na cũng mới biết cây này là cây roi thôi ấy. nhìn lạ quá bản thân nhà na trước cũng có cây roi có ba cây roi cơ nhưng mà na quên mất hình ảnh nó thế nào rồi đây mọi người ơi đi tiếp nha đây là cây mít mọi người có để ý trên đỉnh cây mít có cái gì không có cái đèn đấy <laughs> cái đèn này là đèn năng lượng mặt trời uh, ờ, 30W nên là buổi đêm sẽ rất là sáng rất là tiện luôn mọi người ạ và thường là 2 năm mới khấu hao hết nên Nga nghĩ là với một cái giá trung bình khoảng 1 triệu thì đấy cho một cái đèn này cũng là một cái mức giá rất là hợp lý và rất là đáng để đầu tư còn ờ, ở đây á, phải bọc rất là kỹ như này bởi vì ờ, trước đấy là nhà Na có rất là nhiều có rất là nhiều cái cây rồi so what you go with daddy okay eat this one trước đó ở nhà Nam có rất là nhiều quả mít nhưng mà sau đấy thì các bạn sóc hoặc là các bạn gì đó mà đang không biết nữa hoặc là có thể là thiên cả thiên nhiên nữa đến và ăn rất là nhiều mọi người ạ thế nên là nó đã rụng xuống và mình cũng phải chặt nó xuống để nuôi dưỡng cây cũng như là nuôi dưỡng những quả mít còn lại được bọc rất là kỹ càng mọi người có thể nhìn thấy những cái cây nhỏ nhỏ ở góc này nhìn qua thì nó có thể là yes đây đây cái gì anh à lại đậu xăng sao trồng nhiều đậu xăng <laughs> đây là cây đậu xăng ấy mọi người à, nhìn thực ra là nhìn cũng hơi hơi giống cái cây dại một chút nhưng mà tất cả những cây này sau này nó đều rất là lớn và tạo cái khóm mát rồi là sinh khối cho đất và khiến cho cái vườn thực sự là như vườn rừng mà na đã hai vẫn hay nói đó còn ở đây là có một cái loại rau mà na rất thích ăn mọi người nhìn nhé có nhiều người ờ, hỏi nói với na rằng người nhìn này à, Nhìn ờ, cái ờ, đất ở đây và nhìn rau mọc dù là mẹ Na và canh nữa đều là những người rất chăm chỉ và yêu thích vườn làm vườn Thế nhưng mà rau nó mọc rất là lẻ tẻ và xen kẽ giữa rau cũng là rất là nhiều cỏ luôn mọi người thực tế là mình làm theo phương pháp tự nhiên thì có thể rau ăn ngon hơn và uh, nhưng mà năng suất thì năng suất cũng như là cái độ tươi đẹp thì năng nghĩ là không thể bằng được cái việc là mình trồng theo những cái phương pháp công nghiệp 4.0 mà mọi người đang làm đâu những cái quả bí to những cái này nó cũng to vô cùng nó trồng rất là dày nhưng mà đổi lại thì uh, ăn rất là ngon và rất là thơm mọi người càng ăn nó càng ngon và thơm luôn ấy à, Na thì rất là thích là vừa đi ra vườn lại vừa có cái gì đó để nhâm nhi à, nhất là vào những lúc mà mọi người đói bụng nữa ừ. ngon lắm mọi người đây mà một loại rau thơm mà Nam cực kỳ cực kỳ là thích bởi vì nó gợi nhớ về tuổi thơ rất là nhiều cũng như cái vị của nó rất là ngon đấy mọi người thì ờ, nhiều người có hỏi ra là à, cái việc ờ, vì sao cái việc làm ờ, vườn theo cách theo cách là để nó tự sinh sôi theo cách sắp đặt của mình thuận theo tự nhiên à, nó không năng suất bằng mà mình lại chọn cách này à, cũng giống như là việc cũng có một số bạn có một một số bạn bảo la là việc ví dụ như là ngày trước la có dưỡng da và chăm sóc da và rất là nghiền chăm sóc da đó mọi người còn về đây thì uh, na ngoài việc là bôi son và dùng những sản phẩm tự nhiên ở đây ra thì không có dùng những cái sản phẩm như là kem chống nắng và hàng vạn những sản phẩm na dùng như trước dụ như BHA, AHA, Retanol uh, ờ, rất là nhiều sản phẩm hóa học khác thì mọi người nói rằng ô cứ tưởng là sống theo tự nhiên là phải uh, là phải uh, uh, xinh đẹp mà và trẻ hơn chứ sao trông càng ngày càng già ừ. thực ra thì uh, cũng giống như câu trả lời cũng giống như là mọi người canh tác theo phương pháp nông nghiệp tự nhiên này đó mọi người uh, mới nhìn qua thì tưởng là như vậy tưởng là đất già cỗi cây già cỗi uh, nẻ tẻ nhưng thực tế ra thì đang nghĩ là nếu mình có cái sự trẻ trung từ bên trong và từ tinh thần cũng như là tự sự hiểu biết thực sự cái vẻ đẹp của mình thì à, cái vẻ đẹp đấy nó còn mãi bởi vì cái thứ duy nhất còn lại với chúng ta đấy là uh, vẻ đẹp bên ngoài cũng là quan trọng nhưng cái bên trong sẽ là cái mà giúp chúng ta có được kể cả cái bên ngoài kể cả cái mà sẽ đi cùng chúng ta mãi đâu mọi người còn ở đây này mọi người ơi nhìn nhá đây đây đây chỗ này cái đống này đây nhá na chỉ cho mọi người xem xem trong này có những cái bánh trưng không nhỉ người nhìn xem nào mọi người có nhìn được trong này không nó rất là tối nhưng mà mẹ na gói vào hai lớp một lớp bên ngoài một lớp bên trong y như là gói bánh trưng lá chuối ngày tết đó mọi người xong rồi còn đèn túi bụi nhà na thì có một vườn cà phê hơn một hết vườn cà phê này thì nhà na trồng theo phương pháp sạch tự nhiên là trồng thêm rất là nhiều cỏ như mọi người thấy chứ không có sạc cỏ đâu và trong cái quá trình hái thì cực kỳ kỳ công và dùng nhiều tâm huyết hái từng quả chín mọng một thế nên một cây cà phê phải hái ra thành rất nhiều đợt đó mọi người tuốt tuốt từng quả một và dành tình <laughs> yêu luôn vào cà phê đó thế nên là mọi người gọi đây là vàng đỏ vàng đen đó cả nhà bởi vì sao mà nhà Na lại bỏ nhiều tâm huyết và công sức vào đây như vậy bởi vì mình cũng là người mà thích và hiểu biết về cái cái cái giá trị của dinh dưỡng đúng đối với cơ thể mình rồi đối với mọi người đối với môi trường thế nên cái việc mà mình đặt cái tâm huyết vào những cái này là mình cảm thấy vui lắm mọi người cảm giác như những cái sản phẩm của mình sẽ đến được tay những người tiêu dùng dù những cái sản phẩm nhà Na đang có thì chỉ có thể phục vụ được một đối tượng nhỏ thôi không có phải là tất cả nhưng mà ở đâu đó những người được nhận sản phẩm của mình họ cũng sẽ được dùng những sản phẩm sạch những sản phẩm giống như là tay tự tay mẹ của các bạn làm cho các bạn bằng tất cả tâm huyết bằng tất cả tình yêu thương và đến một ngày nào đó thì uh, cũng là một ước mơ xa xôi nhưng Nam cũng hy vọng là có thể truyền được cái cảm hứng làm nông nghiệp tự nhiên cũng như là cảm hứng sống theo cái lối sống thuận tự nhiên đến nhiều người hơn để nhiều người hơn biết được đến cái ờ, việc mà mình được hòa mình trong thiên nhiên cũng như là sử dụng những cái sản phẩm thuận theo tự nhiên như thế này nha rồi mọi người nhìn đăng phía cái này nha ở đây còn có những cái cây to đấy à ở phía xa kia là cây xoài mọi người cây xoài này được trồng nhiều năm đây bây giờ Nam sẽ dẫn mọi người đây những cái chỗ này sau này sẽ được uh, cải tạo lại mọi người cùng xem ở chỗ này nhá chỗ đằng trước nhà nhá sau này sẽ cải tạo lại khác biệt như thế nào nhá Ú, chỗ này lại có rau tiếp này mọi người ơi một thời gian nữa chắc chỉ uh, trong vòng khoảng độ 3 đến 4 tuần nữa Nam quay cho mọi người xem thì sẽ thấy nó rất là khác biệt đây nè mọi người, là nghĩ đây là một tuyệt phẩm trong vòng 2 ngày công vừa qua Mọi người nhà Na bắt đầu làm từ... Chiều tối ngày hôm, à, chiều ngày hôm kia bắt đầu đi xin à, cỏ lạc tiên về để cỏ lạc tiên, cỏ lạc dại gì đó Để bắt đầu trồng Và bắt đầu từ chiều hôm qua này, chiều hôm qua này à, Chiều hôm kia này, ngày hôm qua và buổi hôm nay nữa Và đây là thành quả, mọi người đi theo Na nha Đi một vòng như này nha con kìa, mai con kìa đi Ừ, Đây, à, những cái cây thiên điểu hoa thiên điểu này là nhà nó đi xin được đâu mọi người nếu mà mình ở ngoài thành phố mua chắc hẳn nó cũng không hề rẻ nhưng ở đây là đều xin được ấy mình chỉ cần uh, mất công và tất nhiên là phải phải, có chân tình nữa mọi người còn ở dưới này là đang trồng cỏ lạc bởi vì mới trồng được có hai ngày thôi thế nên là nhìn cỏ lạc nhìn cỏ lạc nó chưa có sức sống ấy nhưng chỉ cần năng nghĩ là trong vòng khoảng độ một tháng nữa là chỗ cỏ lạc này đã rất là khác và trong hai tháng nữa chắc là sẽ phủ kín chỗ này đấy là đoán vậy nhỉ đây à... con kiến à quay con kiến à, hả đúng rồi nhà ở vườn rừng thì sẽ có rất nhiều các loại động vật khác nhau mọi người nên là cũng rất là thuận tiện cho các bé khám phá về thiên nhiên nhưng mà đôi khi cũng cũng đe dọa và sợ hãi mọi người giống như những con ờ, rết ở đây rất là khổng lồ với những con bọ cạp rất là to ấy cả nhà còn đây là ba cây này nhà na đi mua ấy à, mọi người ơi đây là cây tùng này cây mai hạnh phúc cây mai chiếu thủy thực sự là tên tiếng việt cũng đã rất là đẳng cấp đẳng cấp khó nhớ luôn này đây mọi người ơi nè à, nhìn xem cái chỗ từ chỗ thèm nhà hất ra đây cái đầu như này là cả một ờ, cả một cái sự ờ, thay đổi rất là khác so với lúc mà ban đầu ờ, khi mà la tới đây cách đây hai tháng hai tháng 7 ngày trước là na bắt đầu tới đắk nắng nè thì uh, na đến đây thì cái đồi này nó dốc thẳng đứng và nó không có một cái thế đẹp như thế này nhưng mà sau khi có một cái thế nó cũng khá là đẹp nếu mọi người có cái ý tưởng gì ai đó biết thiết kế về để thiết kế cái khu đồi quanh nhà này thì có thể chia sẻ cho na được biết nha đây thì ở đây là đang được trồng rất là nhiều cây những cây sát này là cây trên điểu này mọi người còn đây toàn bộ những cái cây ở dưới đất này là đang trồng là cây à, hoa lá các cây cỏ lá các mọi người còn chỗ này là cây xoài đó mọi người còn trên cây xoài thì là cây ờ, là cây tiêu á còn bên này bên này là cây tiêu nè còn góc kia hôm trước na đã có một cái video quay cái cây ờ, chính là cái cây này đó mọi người là cái cây này là cây uh, máng cầu gai đó mọi người và nó mọc quanh là những cây tiêu một cái điều thú vị không biết là có zoom đồ cần để mọi người nhìn thấy không nha đấy là trên cái cây này lần đầu tiên na thấy có một cái con sâu mà nó nó điệu phụng cao ơi một con sâu mà nó rất là điệu như vậy con sâu con sâu có gai rất là xinh nhìn xinh lắm mọi người mông nó màu hồng gai rất là đẹp và nó còn có cái bụi phấn ở phía trên và cái màu xanh là một cái màu xanh ngọc rất rất là đẹp luôn mọi người ạ đó còn ở cạnh đây là bên cạnh này là cỏ đấy mọi người còn kia là cây dẻ quạt kìa cây dẻ quạt này thì dễ mình có thể đun thành nước trị ho có thể ngậm cái lá của nó để uh, làm một vị thuốc á mọi người đây và cây này thì mới từ hôm qua thôi là các anh vừa trồng xong là những cây hoa này na không cây này gọi là hoa gì anh ờ na cũng không biết cây này tiếng việt gọi là gì nếu mà tiếng anh thì nó sẽ là petunia nhưng mà cái hoa này na thấy là nó mọc khắp khắp ở xung quanh cái con đường của buôn nàng còn đây là hoa hồng này mọi người rất là đẹp luôn á đây còn về phía này đây là cây gì mami Mommy. À, ờ, cây cọ còn trên kia là cây cọ đó mọi người mọi người thấy cách bố trí như này có có phù hợp không <laughs> có phù hợp không và nếu mọi người có một cái cách bố trí nào nó tốt hơn thì chỉ cho na nha cây này là cây gì à cây này là cây sống đời mọi người ạ còn đây là cây lưỡi hổ cây lưỡi hổ này cũng là nhà na đi xin về đó mọi người Hôm nay Na xin được kết thúc video tại khung cảnh nhà sàn đẹp này nha Dù nhà sàn vẫn chưa nằm xong nhưng nhà Na đã trồng cỏ ở xung quanh nhà mọi người Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ngày hôm sau thì Na sẽ chỉ cho mọi người thêm những khung cảnh ở bên phía tay trái nhà sàn cũng như ở dưới suối nhé Cảm ơn mọi người rất là nhiều Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho Na trong những cái trục trặc về kỹ thuật cũng như là em bé trong video ngày hôm nay nha